nhưng ngoài những cái rủi ro mà tôi vừa mới uh, trao đổi thì chúng ta cũng có rất là nhiều cơ hội trong cái ngành này tại vì đây là một cái ngành mới chính vì vậy mà những cái dự án cũ nó có cái tốc độ phát triển rất là cao uh, không có đáng ngạc nhiên khi mà có những cái dự án mà họ có thể tăng giá À, 5 lần 10 lần một cách rất là nhanh chóng nhưng mà đương nhiên là nó cũng đi kèm những rủi ro thì tôi cũng thể thấy là À, đây là những cái cơ hội rất là lớn cho các nhà đầu tư à, thì cái việc áp dụng blockchain vào à, bất động sản này nó mở ra cơ hội quan trọng nhất là đối với lại các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ những người trẻ tuổi khi mà muốn tham gia vào thị trường bất động sản sớm hơn mà chúng ta chưa có đủ cái tiềm lực tài chính thì chúng ta có thể bắt đầu từ những cái số vốn rất là nhỏ khi mà những cái dự án này có thể giúp cho chúng ta có những cái khoản tiết kiệm vào mua sớm hơn vào những cái dự án bất động sản thì như vậy khi mà các cái à, khoản đầu tư này nó tăng giá trong tương lai thì chúng ta cũng có những cái lợi nhuận để chúng ta à, trong thời gian tới khi mà chúng ta muốn mua nhà mua tài sản thì à, những cái lợi nhuận này nó giúp cho chúng ta à, tốt hơn dễ dàng hơn trong cái việc mà mua à, những cái tài sản trực tiếp à, trong cái thời gian sắp tới à, ngoài ra thì blockchain cũng là một cái công nghệ mà nó giúp cho cái tính minh bạch của bất cứ cái dự án nào à, tốt hơn rất là nhiều à, tất cả những cái thông tin về quyền sở hữu tất cả những cái thông tin về à, những cái người tham gia cùng chúng ta những cái tài sản như thế nào thì nó đều được à, đăng trên những cái blockchain đó thì khi mà cái việc mà chúng ta tìm hiểu vào những cái dự án đó thì nó rất là dễ dàng và nó rất là minh bạch